Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với video ngày hôm nay Và ngày hôm nay chúng ta cùng trở lại tiếp tục với Đại hội Anh Hùng Ngày thi đấu ờ, ngày 14 tháng 1 vừa rồi Thì uh, nhìn sơ qua vừa rồi thì Khải có để ý sơ qua hai cầu thủ đó là Một đường môn đẹp trai Xéo tranh với uh, ờ, 90 thằng chi Và trong trận đấu này chúng ta cùng chờ đợi xem liệu ai sẽ lên ngôi quán quân Và trong trận đấu này thì đường môn đẹp trai ở nằm ở băng hội thiên đớ Và bên uh, 90 thằng trì đang nằm bên uh, ba băng hội ba miên Và là những luồng đám đầu tiên cho đường môn có vẻ như thiên bàn cố gắng tiếp cận nhưng mà có vẻ như không được thành công vòng pha chuyền đầu tiên đến từ vị trí của 90 thần trừ nhưng mà không thể nào à, kết liễu được đường môn trong trận đấu này chúng ta thấy rằng đường môn đẹp trai đang đánh cho mình những hướng thi, à, thiên la khá chất lượng và vai vừa rồi chúng ta thấy rằng cao thủ 90 thần trì xém tí nữa có thể knock out được đường môn và rồi quá đáng tiếc nếu như cơ hội thêm một luồng đam nhỏ nữa thôi thì có thể 90 thần trì sẽ kết thúc được đẹp trai này và đây là những tiếp tục những pha thiên la đến từ vị trí của đường môn đẹp trai Hiện tại với cái sức à, bắt uh, tiếp cận đến từ vị trí của Thiên Bang thì anh ta đang cố gắng di chuyển liên tục, không tiếc một chút xíu nào về gọi là thể lực. Tại đường môn đang đánh Thiên La khá tốt. Thì rồi sao đứng hình nữa rồi. What the hell? Đứng hình ba giây rồi. Rồi xong. Pha rồi chúng ta có vẻ như là đường môn đã kết thúc được Thiên Bang. Phải rồi Khải, Khải không đợi lắm nhưng mà thực sự là bị đứng hình gì đó xong rồi Đường môn đã kết thúc thiên bang chưa đầy trong nốt nhạc này mà thực sự quá bất ngờ, quá nhanh luôn em ơi, quá nguy hiểm. Và chúng ta xin chúc mừng cao thủ Đường môn đã chiến thắng và kết thúc đại hội anh hùng ngày 14 tháng 1 này và phần quà cho anh ta đó là một tại thiên kinh, một lá mực tịch và kèm với một bộ thị tinh và ba viên tinh hồng và phần thưởng lên đến hơn 2 triệu đồng trên ngày. Nếu anh em nào thích những trận đấu solo như thế này thì cố gắng truy cập ngay vào trang chủ công thành chiến sư net và tải ngay máy chủ phật sơn ký sự new về đây là một trong những máy chủ mới của máy chủ đồ xanh và hãy làm cho mình một account để đi solo hàng ngày nha em ơi ok bye bye anh em kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ bye bye